Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh uh, Tiếng Số Kèo Anh em hãy ấn like video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi uh, hai cái kênh của Tiếng nha Để anh em có thể nhận được thông báo khi mà có video mới nhất à, Ok, thì trong cái video này Tiếng sẽ nhận định uh, phân tích cho anh em Cái trận đấu tại giải uh, vòng chung kết U20 châu Á Giữa U20 uh, Kyrgyzstan và U20 uh, Nhật Bản Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 17 giờ chiều hôm nay à, trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái bảng xếp hạng của uh, cái bảng D tại giải đấu này nha thì uh, ờ, U20 Nhật Bản đang đứng đầu bảng với uh, 3 điểm có được uh, và cộng 1 về cái hiệu số sau cái trận đấu uh, thắng U20 Trung Quốc với tỷ số 2-1 vừa rồi uh, còn cái vị trí nhì bảng là U20 đã gặp Seoul cũng vừa có được 3 điểm sau cái chiến thắng 1-0 trước uh, U20 uh, Kyrgyzstan còn ở vị trí thứ ba và vị trí thứ tư lần lượt là U20 Trung Quốc và U20 à, U20 à, Kyrgyzstan. Đấy, thì vừa rồi ở trận ra quân U20 à, châu Á 2023 của U20 Nhật Bản với U20 Trung Quốc thì anh em có thể thấy này, ở cái trận đấu này. Ở cái trận đấu này thì thì U20 Nhật Bản là cái đội mà để cho U20 Trung Quốc dẫn trước ở ngay phút thứ sáu của trận đấu. Đấy, à, nhưng với cái đẳng cấp cũng như về cái lực lượng thì U20 à, Nhật Bản đã ghi à, hai bàn thắng liên tiếp trong 4 phút thi đấu ở hiệp 2 và cái tỷ số 2-1 cũng là cái kết quả cuối cùng của cái cuộc đối đầu này nha anh em. Đấy, thì anh em xem này. U20 Nhật Bản à, đã kiểm soát bóng ở trận đấu này lên đến 78% này và tung ra được đến 21 cú sút à, so với 22% kiểm soát của U20 Trung Quốc và 3 pha dứt điểm. Đấy, một cái thông số được coi là áp đảo hoàn toàn đúng không anh em? À, và quay lại với cái trận đấu giữa U20 Nhật Bản à, với U20 Kyrgyzstan thì à, một cái đối thủ theo tiếng đánh giá là yếu nhất cái bảng đấu này và nói về à, Kyrgyzstan ấy thì à, xét cái mức đội tuyển quốc gia thì cái đất nước này này à, được xem là một cái đội bóng à, khá là nhỏ bé tại cái khu vực à, Trung Á nha anh em à, anh em thấy đấy trên đội tuyển quốc gia thì à, cái đội bóng cái đội bóng uh, à, Kita này đã được đánh giá là cái đội bóng yếu rồi mà đây lại là cái giải trẻ U20 nữa nên chắc chắn sẽ rất khó khăn à, càng trọng chắc khó khăn hơn đối với cái U20 Kyrgyzstan à, khi mà cái đội tuyển trẻ này phải đối đầu với U20 Nhật Bản đấy thì à, U20 Nhật Bản cũng được xem là đội bóng à, ứng cử viên vô địch cho cái giải đấu của vòng chung kết U20 châu Á lần này đấy anh em xem này thì U20 à, uh, à, Kyrgyzstan đã có trận mở màn với thất bại 0-1 trước U20 Ả Rập Xê Út à, và trước đó thì uh, Kyrgyzstan cũng chỉ có được một trận đấu giao hữu trước ờ, với thất bại 1-2 trước U20 rất mà thôi đấy anh em nhìn qua thì U20 Nhật Bản thì có thể thấy à, Nhật Bản thì có rất nhiều uh, ờ, các trận đấu giao hữu này cũng như là đã từng tham dự cái giải đấu U20 thế giới đấy và mang về uh, các kết quả rất là ấn tượng trước cái các cái đội tuyển trẻ uh, hàng đầu thế giới luôn à, như là trận hòa 1-1 trước uh, U20 Ecuador này rồi uh, trận hòa 1-1 trước U20 Ý này và một chiến thắng rất đậm trước U20 uh, ờ, Mexico đấy có thể thấy là nếu mà đặt lên cái bàn cân ấy thì uh, cái thằng U20 uh, ờ, Kyrgyzstan này sẽ rất là khó để so sánh với U20 Nhật Bản luôn nha anh em à, và Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái uh, cuộc đối đầu này đây anh em xem này nhà cái đã đưa ra cái mức chấp uh, 1.75 dành cho U20 Nhật Bản với cái tỷ lệ là một ăn 0.86 và một ăn 0.98 dành cho đội cửa dưới đấy còn về cái mức tài xỉu trận đấu này là ba hòa cũng lần lượt với tỷ lệ là một ăn 0.82 cho mã tài này à, và một ăn một cho mã xỉu đấy thì anh em thấy này cái tỷ lệ kèo hiện tại à, rất là ít luôn vì à, tiến nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nên cái tỷ lệ kèo cũng chưa có nhiều nha anh em à, nhưng à, trước với cái giờ bóng lăn mà từ 2 đến 3 tiếng thì chắc chắn là với anh em ấy là sẽ còn rất là nhiều các cái mã kèo trên trang cho anh em chơi luôn đấy còn xét về các mã kèo à, này cũng như là những cái phân tích trận đấu ờ, của Tiến vừa rồi thì Tiến đã thấy uh, tuy U20 uh, ờ, Kyrgyzstan là một cái đội bóng uh, được xem là khá nhỏ bé nhưng ở cái trận ra quân thì U20 mươi Kyrgyzstan uh, cũng đã thi đấu rất là kỷ luật trước U20 ở gặp Seoul này và chỉ nhận thất bại với tỷ số với, với tỷ số tối thiểu không một thôi nha anh em. À, cho nên ở cái cuộc đối đầu này chắc chắn là U20 Kyrgyzstan sẽ biết mình đang ở đâu và tất nhiên là sẽ càng thi đấu kỷ luật hơn rất là nhiều trước các đội bóng mạnh như là U20 Nhật Bản đấy à, đấy và Tiến cũng khuyên anh em là <coughs> à, anh em khoan hả vào cái mã kèo này nha thì anh em có thể vào trước cái mã à, cái mã kèo à, xỉu thẻ phạt 4.5 cả trận này đấy vì với cái đẳng cấp của mình thì chắc chắn là Nhật Bản sẽ à, chơi với cái lối chơi là kiểm soát bóng hoàn toàn và sẽ chơi ở cái mức là không có bung quá sức đâu nha anh em vì vậy mà Tiến à, à, chắc chắn là cái trận đấu này sẽ diễn ra rất là ít thẻ phạt từ trọng tài luôn à, nên anh em cứ vào trước cái mã là xỉu thẻ 4.5 cả trận à, xong anh em cứ đợi bóng lăn xem cái tình hình trận đấu như thế nào à, nếu mà kèo hạ xuống còn ở mức uh, ờ, U20 Nhật Bản chấp một hòa hoặc là 1.25 ấy thì à, thì cái lúc đó anh em vào Nhật Bản cũng chưa muộn nha à, ok cho anh em và anh em nhớ dằn thêm cái mã kèo à, tỷ số 12 cho tiếng à, ok thì chốt lại ba cái mã kèo mà tiếng chốt cho anh em tham khảo uh, ở trong cái cuộc đối đầu này thì uh, đầu tiên là mã kèo à, Nhật Bản chấp uh, à, 1.25 này rồi uh, cùng với cái mã kèo VIP xỉu 4.5 thể phạt cả chặn uh, và anh em dàn thêm cái mã kèo uh, tỷ số 1-2 cả chặn ok đấy nếu như mà anh em muốn chơi được tất cả các cái mã kèo mà Tiến đã đưa ra này cũng như là có thể chờ cái diễn biến trận đấu diễn ra rồi xem tình hình như thế nào rồi lúc đó anh em vào kèo thì uh, sẽ chắc chắn hơn đúng không đấy còn những anh em nào ấy mà chưa tìm được cái trang uy tín để chơi hoặc là muốn vào nhóm ờ, tiếng bóng đá để ờ, đầu tư kiếm lợi nhuận từ cái bộ môn ờ, banh bóng này một cách hiệu quả nhất ấy thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao Tiến. Ok thì anh em cứ liên hệ cho Tiến đi, Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm này và sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất luôn. À, và Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây à, anh em nếu mà thấy tiếng nhận định đúng ấy, thì hãy để lại một like video này và đừng quên là ấn nút ờ, đăng ký theo dõi kênh à, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh ờ, tiếng số kèo để anh em có nhận có thể nhận được những cái thông báo đầu tiên khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh ờ, của tiếng nha à, ok thì tiếng cũng xin chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư